Xin chào mọi người Đây là máy ấp trứng của mình này Thì bên trong là hơn 100 trái trứng à, đang trong quá trình ấp Thì hôm nay là mình sẽ à, show những hình ảnh cực kỳ là thú vị ở trại à, ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk của mình này Có những hình ảnh đặc sắc thì mình sẽ show đây hết cho các bạn xem Đây là một cặp chim bố mẹ đang cho con ăn sữa diều này Cái hình ảnh này thì những người nuôi chim thì cảm thấy bình thường như những người mà tò mò về à, à, chim cảnh thì cũng rất là hiếm gặp thì vì nhiều người băn khoăn hay là thắc mắc là chim nuôi con như thế nào thì đây hôm nay thì cận cảnh mọi người có thấy này nuôi con bằng sữa diều các bạn nhé cặp chim này thì à, tầm được khoảng là 20 ngày cặp chim ra à, đàng khoảng 20 ngày rồi thì trong cái à, thời kỳ à, hiện nay là vẫn còn đang trong cái quá trình mà à, cách ly xã hội các bạn theo chỉ thị số 16 của thủ tướng chính phủ về phòng chống dịch bệnh uh, covid 19 á thì mình cũng loanh quanh ở trại của mình thôi còn những em khác thì chắc có lẽ là thời gian này là cái thời gian mà cũng ít đi giao hàng mình nghĩ là hầu như là những cái người chăn nuôi những người làm về nông nghiệp thì cái quá trình hiện tại thì cũng đang à, rất là khó khăn cho cái việc mà đầu ra nhưng mình cũng trao đổi ở cái clip trước tại vì à, đầu ra ở trong cái giai đoạn này thì hầu như cái ngành nghề gì nó khó khăn mà nên trong quá trình này là quá trình để mọi người tích lũy cái số lượng chim của mình để khi qua cái thời điểm dịch này thì à, mình à, bắt đầu mình mới à, bung ra mình bán lại thì cũng không có vấn đề gì cả mọi người thường là hay hỏi mình là à, đôi chim có vất vả không lời ra sao cái việc mà à, các bạn à, không chịu khó học hỏi là không chịu khó tham gia làm cái gì thì làm gì có chuyện mà các bạn có lời ngay thì các bạn thấy là những cặp chim của mình đây này hiện tại đang, đang trong quá trình nuôi hết thì không dịch hoặc là có dịch đi nữa thì, thì những cái trại của mình thì hoạt động vẫn hết sức bình thường mà công suất hoạt động vẫn rất là bình không có chuyện gì xảy ra cả đây những cặp chim này cặp chim này tầm khoảng được 10 ngày các bạn này hay là chim 10 ngày nhé còn những cặp chim mà hầu như là có đầy đủ lông thì nó rơi vào cái à, khoảng thời gian đó là khoảng là à, 20 à, ngày đấy những cặp chim này thì à, tầm khoảng là 20 đến 25 ngày khi mà có đầy đủ lông rồi các bạn và những cặp chim này thì hoàn toàn có thể à, bây giờ là đã có thể mang đi tiêu thụ được rồi tại vì những nhà hàng thì à, hầu như là họ cũng chuộng à, những cái chim à, ra ràng và đặc biệt là cái giống mà bồ câu thái siêu thị ở trạm mình nhá thì nói chung là cũng rất là chất lượng thì hôm nay thì tại vì nhiều anh em cũng hỏi là ở trạm mình cân nặng của một con cặp chim bồ câu ra ràng ra sao á thì lát nữa mình sẽ cân thử tận mắt cho anh em xem luôn vì nhiều khi mình nói bằng miệng thì nhiều khi có những anh em khác thì không tin mình nói một ký hoặc là một ký rưỡi hoặc là một ký mấy thì à, nhiều em khác bảo là phải tận mắt thấy thì mới tin nhưng cái cặp này thì tầm khoảng 10 15 à, ngày 15 ngày thì lát nữa mình sẽ cân thử cho anh em tận mắt thấy luôn để xem là mình nói có thật hay không thực ra tất cả những cái clip mà chạy dưỡng mình à, post lên đây thì ngoài là để cái Ờ, chia sẻ những kinh nghiệm thì anh em có thể thấy tận mắt cái quá trình nuôi của người nông dân nuôi đấy đây cặp này là tầm khoảng được 20 ngày anh em nhé khoảng 20 ngày đây là à, giống chim bồ câu tinh tạng thái siêu thịt và những cái à, trứng rớt xuống đây mình sẽ đem lượng mình để vào máy ấp trứng cặp này thì à, tầm rơi vào khoảng 10 17 à, đến 10 18 à, ngày cũng chưa đến chưa đến 17 18 ngày thời kỳ nói chung là cũng khó khăn mà tìm nhiều người cũng post lên những cái hội nuôi chim bồ câu than phiền đó. thì theo mình nghĩ là cái chuyện khó khăn thì trong cái thời điểm này ai cũng như nhau thôi cũng không có đề gì cả mà mọi người phải à, làm quá lên thế dịch bệnh mà từ những người làm ở công ty là cơ quan nhà nước họ còn mệt mỏi đôi khi là những người nông dân thì mình cứ cố gắng qua cái à, cái thời điểm dịch này thôi thì trong cái thời điểm này người ta hay bảo là ừ, tối như nhà chị dậu nhưng mà nó thật sự là vậy sau đó thì mình nghĩ là nó sẽ à, có cái hướng đi riêng đối với cái sản phẩm của anh em nữa. nếu mà tốt đó, thì đầu ra thì nó rất là ok thì ngay bây giờ thì mình sẽ cân thử một cặp cho anh em xem này mình sẽ cân uh, uh, lượng một cặp rơi vào khoảng uh, à, 20 ngày cho anh em xem tại vì thường thường như chim bồ câu ra vàng cần khoảng 20 đến 25 ngày là đã có thể uh, làm thịt được rồi thì hôm nay mình sẽ cân thử cho anh em xem này anh em đoán là tầm khoảng bao nhiêu ký mình đoán là cái cặp này tầm khoảng ký một ký hai cho một cặp này mình sẽ cân luôn một cặp nhé mình phải để à, bầu câu nó đứng yên ở trên cân thì à, nó mới chính xác và mình xem nó trọng lượng của nó bao nhiêu mọi người nhé tầm khoảng gần một ký rưỡi khoảng một ký rưỡi anh em ạ một ký một ký tư một ký tư cho một cặp này tầm khoảng nuôi à, đến thời điểm này là khoảng 20 ngày đấy anh em có thể thấy là cái à, chất lượng chim bồ câu ti tam thái siêu thịt à, của trại giúp mình à, quảng bá chứ đâu phải là mình nói nói quá đâu cái trọng lượng như thế nào thì vừa rồi anh em có thể thấy rồi đây bây giờ mình sẽ cân tiếp cho anh em xem một cái cặp cặp này thì uh, tầm khoảng gấp vào khoảng uh, 10 uh, 15 đến 16 ngày 15 đến 16 ngày thì cái lông của nó thì vẫn chưa vẫn chưa mọc hết này khoảng 15 đến 16 ngày xem cân nặng của nó là bao nhiêu nhá tầm khoảng 1 ký 2 nếu mà anh em nào mà à, muốn uh, giao lưu hay là muốn uh, học hỏi những cái uh, chia sẻ những cái hình ảnh về cân nặng thì anh em có thể uh, comment bên dưới luôn hoặc là mình ở trại mình có uh, trang Facebook ấy, nông dân làm giàu luôn cùng tên với trang YouTube này thì anh em có thể nhắn tin cho mình thì bây giờ mình sẽ cân cho anh em xem thử một cặp tiếp luôn cặp này là đầy đủ uh, uh, lông rồi tầm khoảng trên 20 ngày rồi anh em mình xem nó ờ, không bao tí con này là lông đầy đủ hết rồi anh em nhé được khoảng là 20 à, trên 25 ngày mình phải cột cánh lại không thì nó nó cử động nó bay thì anh à, mình khó xem cái trọng lượng của nó bao nhiêu anh em đoán nó khoảng bao nhiêu à, cân nặng mình đoán tầm khoảng ký rưỡi ký rưỡi cho một cặp này mình cũng không biết ở những cái trại của anh em khác nuôi thì cái trọng lượng của nó có đạt như vậy hay không hoặc là cái trọng lượng nó hơn nhưng mà trại mình thường đa số trong cái trung mình tính trung bình trong cái khoảng thời gian mà chim bồ câu nuôi 20 ngày thì trọng lượng của nó tầm khoảng một ký ba tầm khoảng nước vào khoảng một ký ba và giá thì tùy thời điểm thì có những cái à, giá khác nhau nhưng mà nói chung là cái giá nó cũng rất thuận lợi cho những người mà họ chăn nuôi anh em không cảm bởi vì cái ờ, máy quay phim của mình nó hơi bị rung lắc ấy, bởi vì mình quay ờ, nhiều rồi nên bây giờ nó cũng hơi xuống cũng hơi ờ, đôi khi nó cũng hơi nhòe nó cũng bắt nét được đấy à, bây giờ mình chuẩn bị xem nó trọng lượng của nó bao nhiêu anh em nhé ồ tầm khoảng một ký sáu cho là một ký sáu ký bảy đi ký sáu cho một tí 6 ha cho một cặp mà nuôi khoảng tầm 25 ngày à, rồi à, vừa rồi thì anh em cũng à, thấy tận mắt ở trại mình à, cái quá trình mà chim à, chăm sóc con như thế nào hoặc là cái à, thực hình ảnh thực tế là cân nặng của một cặp chim à, ở trại mình nuôi ra sao thì vì mình cũng à, đi cũng khá là nhiều trại rồi thì à, nếu mà anh em nào mà à, muốn à, giao lưu hoặc là à, nói chuyện thì à, anh em có thể kết nối mình qua trang Facebook hoặc là bình luận ở trên YouTube này tại vì mình nghĩ là cũng có nhiều anh em khác nuôi chim nó cũng rất là hiệu quả đấy thì, so với cân nặng như này thì ở trại của mình nuôi thì so với anh em thì nó như thế nào thì anh em mình hoàn toàn có thể chia sẻ cho nhau với cái cách nuôi thôi tại vì ở trại mình nuôi thì nó cũng có những cái cái phương pháp nuôi và mình nghĩ là những anh em khác thì cũng có cái cách nuôi khác nhau mà anh em mình trên cái tinh thần là cứ giao lưu và học hỏi nhau